Thứ nhất, các bạn cùng quan sát một ố hình vẽ như sau. Bây giờ cô Loan cho đường tròn tâm O. Cho đường tròn tâm O. Hai điểm A và B thì ta được dây cúng AB. Được chưa nhỉ? Tương tự như thế, cô Loan cũng lấy hai điểm C và D. Cô Loan được dây cúng CD. Hai dây này cắt nhau tại điểm M, nằm bên trong đường tròn. Được chưa nhỉ? Cắt nhau tại điểm điểm Y nằm bên trong đường tròn. Thế thì các góc tạo thành đó là gì ạ? Góc B, I, C và góc D, I, C. Nó là hai góc đối đỉnh. Tương tự góc D, I, B và góc A, I, C cũng là hai góc đối đỉnh đúng không? Thế thì hai góc này đó các bạn thấy rằng là góc A, I, C và góc DIB nó ở vị trí đối đỉnh. Và hai góc đối đỉnh thì là bằng bằng nhau. Chắn cung nào đấy ạ? Chắn cung AC đối góc và chắn cung DB. Được chưa nhỉ? Và góc như thế này được gọi là góc có đỉnh bên trong bên trong đường tròn. Điểm Y của mình nằm trên đường tròn. Được chưa? Điểm Y được tạo nên bởi hai dây cung AB và CD cắt nhau nằm trong đường tròn. Tâm O